25 tháng 10 năm 2021 thì hôm nay mở thưởng cho tất cả chúng ta có ba đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và đài Cà Mau thì đầu tiên thì à, Phạm Đức sẽ điểm qua hai cái giải cơ 8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài của buổi chiều ngày hôm nay đầu tiên ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì đầu lô tô ngày hôm nay mở thưởng cho chúng ta đó là chủ lô tô 24 rồi anh em nhé Đồng Tháp là 29, Cà Mau là 26. Với tư con giải đặc biệt ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 911 182 càng 1 đầu 8 đuôi 2 in thành chúng ta bạch tôi đề là 82 phải không ạ Còn đầu tháp thì giải đặc biệt mở thường có bộ dạng 486 5 71 anh em nhé. càng 5 đầu 7 và đuôi 1 in thành chúng ta bạch tôi đề là 71 Cà Mau thì à, giải đặc biệt mở thường có bộ dạng 412 466 anh em nhé. đề ngày hôm nay về kép rồi càng 4 đầu 6 và đuôi 6 in thẳng chúng ta bạch thủ đề kép 6 anh chị em ạ. Vâng thì uh, những anh chị em nào ngày hôm nay chúng ta có chiến thắng được các câu lô nào thì chúng ta hãy đừng quên bình luận công khai chia sẻ niềm vui ở dưới phần video của Phạm Đức anh chị em nhé. Vâng thì uh, cũng để uh, bớt chút thời gian cho chúng ta hơn thì bây giờ cũng khá là muộn rồi thì Phạm Đức sẽ điểm qua cái bảng uh, chốt số của ngày hôm qua Phạm Đức cho cho mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trải bể hơi trên video đúng không ạ để xem ngày hôm nay chúng ta có chiến thắng tưng bừng rực rỡ được không anh chị em nhé. Vâng thì uh, trước màn hình nhỏ của tất cả anh chị em chúng ta đây đây là cái bảng chốt số kênh youtube do của mình là Phạm Đức chốt số tham khảo cho à, buổi chiều ngày thứ hai phải không ạ ngày 25 tháng 10 năm 2021 thì hôm qua Phạm Đức lên video chốt cho chúng ta đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh bạch thủ lô tô đó là 58 song thủ 5995 đông Tháp bạch thủ đó là 719 song thủ 7887 chấm nhá Cà Mau bạch thủ 72 song thủ đó là 25 và 52 phải không ạ? Ba lô ba đài đó là cầu song thủ lô tô 68 tập 6. Thì các con số những cầu lô tô Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta trên video đây. Thì Phạm Đức đã lưu ý cũng như là cân nhắc về tất cả anh chị em ta rất rất nhiều lần rồi phải không ạ? Trung máu kết keo thì chúng ta vui chơi 5 ngàn 10 ngàn Không trùng không kết chúng ta không nên chơi Dừng ở mức tham khảo là ok thôi phải không ạ? Vâng thì cũng quay trở lại các bảng kết quả từ sơ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay ở trên video chúng ta chiến thắng đồng thời thu hoạch được các cầu lô tô nào hay không phải không ạ? Vâng thì uh, Đầu tiên ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh anh em nhé. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm qua ở trên video Phạm Đức cho cho chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô đó là 58 anh em nhé. Bạch thủ 58 và song thủ 5995 phải không ạ? Bạch thủ 58 à, và song thủ 5995 thì như tất cả mọi người ta thấy anh chị em chúng ta đã rõ rồi. Chúng ta không chiến thắng được cầu song thủ phải không ạ? Nhưng bù lại cho tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay bạch thủ lô tô 58 đã chiến thắng tưng bừng rực rỡ đó là hai chủ lô tô phải không ạ? nhấn đôi cho mọi người rồi niềm vui nhấn đôi anh em nhé nổ khá là sớm đầu tiên là chủ lô tô bạch thủ 58 nổ ngay ở giải g 5.1 anh em ạ và giải uh, chủ lô tô 58 tiếp theo thì đó là nổ ngay giải g 4 chấm bảy cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em ta ngày hôm nay phải không ạ vâng thì ngày hôm nay xin chúc mừng chúc mừng cho những anh chị em nào chúng ta kết những cầu lô tô phạm đức chốt trên video cho chúng ta tham khảo ở trên video bạch thủ lô tô 58 chiến thắng tưng bừng rực rỡ hai nháy rồi anh chị em nhé Vâng thưa con ở đây Đồng Tháp Ở đây Đồng Tháp thì à, Phạm Đức cho chúng ta tham khảo Bạch Thủ Lô Tô Đó là 79 phải không ạ Bạch Thủ Lô 79 và song thủ 7887 Thì ngày hôm nay như tất cả anh chị em đã đảo rõ rồi Thì ngày hôm nay thì à, đầu bảy ra khá là nhiều Nhưng rất tiếc rất tiếc 7887 thì không chiến thắng ở đây Đồng Tháp 7887 thì nhảy sang cái đài thành phố Hồ Chí Minh ngồi phải không ạ Cả cặp anh chị em nhé 7887 nổ cả cặp rồi Nhưng không sao bù lại cho đài Đồng Tháp thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng giờ đầu là bạch thủ anh chị em nhé bạch thủ lô tô 79 phải không ạ nổ ngay giải g4 5 cho tất cả mọi người ngày hôm nay thì chúng ta không chiến thắng được sau thủ nhưng bù lại cho chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ đó là cầu bạch thủ lô tô rồi anh chị em nhé Vâng từ con ở đáy Cà Mau thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt trên video cho mọi người tham khảo bạch thủ lô tô đó là 72 song thủ 5225 phải không ạ? Thì à, lại bạch thủ 72 thì ngày hôm nay chính thức lộn xào anh chị em ạ. Ở đài Cà Mau thì bạch thủ uh, chốt 72 thì về 27 rồi chấm nhá 72 về 27 và chủ đầu tố 72 thì lại quái om sao nó nhảy sang đấy Đông Tháp ngồi chấm ạ chốt Cà Mau sang Đồng Tháp ngồi để chấm nhá nhưng không sao thì ngày hôm nay chúng ta có bao lô cả cặp 727 thì chúng ta vẫn chiến thắng được phải không ạ còn cầu song thủ lô tô 25 và 52 thì chúng ta chiến thắng được cầu song thủ đó là 52 nổ ngay giải G1.1 để chấm ạ còn à, đầu lô tô là 26 phải không ạ rất tiếc phải chủ 25 thì chúng ta chiến thắng tiếp tục đó là ba cặp lô tô rồi Vâng vâng, tuy nhiên chung thì à, ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho những cầu lô tô ở trên video cho tất cả chúng ta thì đều ăn chiến thắng được tưng bừng rực rỡ phải không ạ? Đặc biệt ở đài thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đài Đồng Tháp thì chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ toàn là cầu bạch thủ lô tô rồi để chấm nhé. Vâng thì à, để cho ngày mai nối tiếp mạch ăn thông chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn nữa ngày hôm nay thì chúng ta hãy đừng quên theo dõi video, hãy đừng quên để lại cho Phạm Đức những nút like đây để chấm nhé. Những nút like yêu thương hoàn toàn miễn phí mà thôi. Chúng ta cho đi thì để chúng ta nhận lại phải không ạ? cho đi những nút like thì nhận lại chúng ta những câu tôi chuẩn hơn và chính xác hơn đúng không ạ nút like là hoàn toàn miễn phí nhưng nó là nguồn động lực rất chi là to lớn để giúp cho Phạm Đức cùng anh chị em chốt ngũ đội nhóm chuyên gia sạc miền Nam của mình có thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày lên đây chốt số tham khảo cho chúng ta tham khảo vui chơi và nghệ thuật đặc biệt hơn ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn anh chị em nhé vâng thì à, không để cho mọi người chúng ta phải chờ đợi lâu thì à, ngày mai thì sẽ có ba đài phải không ạ ngày mai đó là thứ ba thì sẽ có ba đài đó là bến tre vũng tàu bạc liêu thì đây là cái bảng lô tô của ờ, thứ ba ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021 thì cách đấy 3 tháng rồi anh chấm nhá thì Phạm Đức chắc không điệp qua cho chúng ta đâu phải không ạ chúng ta theo dõi video ngày mai kết thì chúng ta kết những chú lô tô ở đài nào thì chúng ta có thể so vào trang web này chúng ta gõ ra chúng ta tham khảo chúng ta nghiên cứu chung kết có những cầu lô tô nào có trùng với Phạm Đức hay không anh chấm nhá để chúng ta cân nhắc vào tiền sao cho nó hợp lý vui chơi văn nghệ xả đạp hơi cho ngày mai vâng thì ờ, trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đây đây là cái bảng chốt số của kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức chốt số tham khảo cho ngày mai đúng không ạ thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 đầu tiên thì ngày mai phạm đức chốt chúng ta tham khảo đầu lô tô ở đại bến tre đó là bạch thủ lô tô 79 song thủ 7887 đúng không ạ vũng tàu bạch thủ là 67 song thủ 5775 bạc liêu bạch thủ 89 song thủ 5995 anh chị em nhé còn cầu bao lô ba đài thì cho ngày mai đó là cầu song tủ lô tô cặp 5665 đúng không ạ? Các cầu lô khá là đẹp thì Phạm Đức cùng với anh chị em chúng ta cũng đã nghiên cứu kỹ hết rồi. Thì chúng ta chung kết thì chúng ta có thể chơi chấm nhá. 5 ngàn 10 ngàn thôi, vui chơi vẫn nghĩ nghĩa sạch hơi. Không trùng công kết chúng ta nghỉ, dừng ở mức tham khảo là ok rồi. Không trùng công kết lao đầu vào như con tiêu thần thì chết anh chị em nhé. Vâng thì con uh, à, xin thông báo cho anh chị em ta một điều rằng thì hiện tại thì ở cái Zalo của Phạm Đức đây anh chị em ạ. À, bị kẻ gian người xấu nó đánh sập mất zalo của phạm đức rồi đúng không ạ thì những anh chị em nào chúng ta còn nhu cầu thì chúng ta hãy uh, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại này cũng được anh chị em nhé chúng ta liên hệ trực tiếp để được tư vấn cũng như là hỗ trợ chúng ta những câu tô chuẩn hơn chính xác hơn đúng không ạ thì hiện tại thì zalo đã bị đánh sập mất rồi bị kẻ gian người xấu ghét ăn tức ở nó đánh sập mất rồi anh chị em ạ à. Vâng thì bây giờ cũng đã là cuối video rồi thì một lần nữa Phạm Đức cũng không quên trước kính chúc cho toàn thể anh chị em tất cả mọi người chúng ta có một buổi tối cũng như là một ngày mai thật nhiều thành công thật nhiều rực rỡ anh chị em nhé thì bây giờ phạm đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta vào buổi chiều tối cùng ngày mai anh chị em ạ à.